Ok và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình Hacker Kyron đây Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Free Friday của mình Yes và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe Và các bạn đừng quên là vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất trên kênh của mình luôn nha Và ngày hôm nay yes tất cả mọi người ơi ngày hôm nay tôi đã quay trở lại đến với gọi là một video solo rồi đây các bạn à Và hôm nay thì mình đã quyết định gọi là sẽ rủ Camu vô đây để solo Free fry của mình các bạn ơi nhưng mà các bạn biết không khi mà chúng ta solo á, bình thường á, thì thực sự là nó đã quá nhàm chán rồi đúng không cho nên là ngày hôm nay mình quyết định là đã rủ Camu vô đây solo nhưng chúng ta sẽ phải gọi là tháo đồ ra và không được sử dụng kỹ năng nhân vật được không ơi bỏ đồ ra thì đã bỏ rồi nhưng mà không không cho sử dụng kỹ năng nhân vật luôn á hả thì kỹ năng nào cũng được hả đúng rồi không sử dụng kỹ năng nhân vật chơi gì nó mới chất gì hiểu không đó mấy clip trước tôi mặc đồ gọi là mặc đồ đẹp mặc đồ sang quay cho anh em nhiều rồi cho nên là ngày hôm nay tôi sẽ gọi là cởi đồ ra quay ờ à, thật ra mình nhìn bộ đồ nó cũng không quen lắm các bạn à nhưng mà hôm sau đó là thử thách của chúng ta mà hy vọng là chúng ta sẽ gọi là solo thắng trận này nha tại vì mình biết là cao mui trình còn cao tay hơn mình nữa gì đâu mà cao tay ba người ta già mà thôi không nói nhiều nữa chúng ta hãy cùng nhau solo tự chiến đó nào let's go ok tất cả mọi người và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận trận đấu đầu tiên này, ok Mình uh, sẽ không sử dụng kỹ năng như giật nha mọi người Nếu mà mình sử dụng kỹ năng như giật thì coi như là trận đó là mình thua luôn nha Trời ơi, tôi chơi CR7 anh em biết mà Anh em nào mà chơi CR7 chúng tôi thì anh em sẽ biết là CR7 là mình chơi mình hay rất là hay sử dụng kỹ năng như giật luôn Bởi vì là nó có cái khi Chị đây Chị đây, chị đây, giống chị đây em ơi À, thế à? À, mình thấy Camui rồi nhá, Camui rồi nha Gì bạn, ra đây bạn, ra đây bạn Ok, em ra thì ra thôi cái gì đây đây đây là đây là hai người uh, gà chơi với nhau nha các bạn cho nên là các bạn đừng có gọi là kiểu tại sao anh chị lại solo gọi là là là là à, đâu thế đâu thế đâu thế đâu thế đâu chưa đâu đâu đâu quá là đau luôn mít đờ máu rồi đúng không có à có thấy mà rồi ơi là rồi cả bùi ơi là cả bùi Cao mui ơi, cao mui à Không sao, đó là chưa có súng thôi, giờ có súng là ca đón chết à Ghê, tin đâu, tin đâu, tin đâu, tin đâu, tin đâu, tin đâu Tin là tin hay nào, chị muốn em tin là tin hay nào Một khi trong trong tay mui đã cầm cái khẩu pha mớt nhá, thì xin lỗi Caron Ủa, cao mui thích bắn pha mớt đó hả Yeah Ê, ê, không có gì đâu, rồi cây đang thấy nó bắn nó cứ chậm chậm thế nào á Đấy là do em không biết bắn ờ. Em mà biết bắn giống chị là em dễ win rồi Nhưng mà rất tiếc là <laughs> em rồi Em đây Em đây Đây là đâu em Đây là đâu đây Ây à đau Gì đấy gì đấy gì đấy Đau nha đau nha Đau hồi máu đúng không Hả có đâu Vậy hả Ôi, cái gì đây, gì đây, gì đây, gì đây Có biết gì đâu, em có biết cái gì đâu Mùi đâu rồi Ôi giời ơi, giời ơi, sao lại đi đặt đặt thế Phí tiền em ơi Ở đâu em uh, không đặt đặt không giới hạn bông kem mà chị À đâu Ờ, em đặt không giới hạn bông kem mà Ok sao lại chơi thế Ủa Sao này chơi kỳ quá Mình chơi solo mà chị mình chơi đó hết shot cái gì vậy mua giường em đúng không mua giường em đúng không à, nhường nhường nhường nhường nhường á thật ra là chị thích nhường em trai chị mà chị phải nhường chứ Đừng nhường nha em không thích chơi nhường nha nha nha nhưng mà chị thích nhường ấy à. mình biết là camui chỉ đang nhường mình thôi nhường thôi đúng không trời ơi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi hồi nãy mình Chị nghe mà. mình nãy mình nghe ai nói là cầm à, khẩu à, famous là sẽ bắn mình ghê lắm ồ ghê thiệt không phải biết sao không tại vì phận làm chị nói thế thôi chứ để còn cho thằng em thắng nó còn ui gọi là quay quay video chứ còn à, nếu mà lúc thua có phải nhục nhã lắm không à đấy à, không chị yên tâm chị à. em đã rất là nhiều lần nhục nhã rồi vậy hả ừ sao nghe đau lòng vậy em đã nhiều lần nhục nhã khi solo rồi gì đấy gì đấy gì đấy gì gì bạn ôi rồi hết sọt luôn ôi trời bạn ơi mình bảo rồi chẳng có ai ai bảo bạn cứ, cứ bảo bạn vừa bảo là mình không nhường đúng không đấy mình không nhường đấy được bạn được đấy nhở bạn được ấy, được không nhường nữa mà rồi ok không nhường nữa ôi camui giờ mới chơi thiệt nè mọi người bây giờ camui mới chơi thật nè đấy sợ rồi bây giờ camui mới chơi thật nha anh em Ok bây giờ khẩu này tôi sẽ không cầm súng trường nữa nè Tôi sẽ cầm shotgun Tôi sẽ cầm khẩu lông à, shotgun hả? Đúng rồi À ok nghe nghe thấy nha nghe thấy nha Ờ à. Người nói có là số bay Đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ gì đấy gì đấy gì đấy Ghê ghê ghê ghê Chuyên nghiệp không chuyên nghiệp Ghê ghê ghê ghê chuyên nghiệp chuyên nghiệp chuyên nghiệp Đặt kèo cũng chuyên nghiệp dữ ta oh, gì đấy gì đấy gì đấy gì đấy gì đấy bạn cái gì là cái gì em có biết cái gì đâu đang hồi máu đúng không mày chết thôi ôi trời ơi <laughs> trời ơi sọt ganh đó mà bắn gần đó cái rồi em em loạn tay quá gì à em loạn quá à vậy á hả vậy á hả mình loạn quá mọi người mình mất tập trung quá thế không? Thiệt không? Thế Thiệt đây, không? em làm lại nè, làm lại khẩu shotgun nè, đấy làm lại cho chị coi này. Làm lại luôn. Ok, cái map này là em chị chắc chắn em thua này. ghê nha, ghê <laughs> được nha, được nha Cảm Biết sao không? Map, map kia là còn trốn được, map này nó rộng lắm À thế à, được Hồi nãy là do mình rung tay quá mọi người, rung tay quá Bắn căng thẳng quá, rung quá Đâu rồi, cai đâu rồi? Đây, em ra đây Đâu? Đây, đang chạy ra mid này Đâu? Đây đây là đâu Em đang chạy ra nè Chị ở đâu mít đây Em đang ở mít mà Ủa, à, thật không Thật Sao này sao này sao này Em đang ngoài mít mà Sao đúng không Không ờ, Ơ à. Em biết thật bà chạy Ủa gì kì ấy Chị cũng đang ở mít mà cái gì mình Cứ mùi rén mùi rén mùi rén bạn ơi mùi rén rén liền rén liền rén liền rén liền rén liền yếu yếu liền yếu là sao được yếu là sao được yếu là yếu thế nào bạn ơi bạn ơi bạn chuẩn bị chết là yếu là yếu đấy nào <laughs> yếu là yếu đúng người ta đúng người ta chị đang chạy cái gì vậy không chị đang tìm em mà tìm em tìm em tìm em tìm em tìm em tìm em tìm em tìm em đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ gầy gầy gầy gầy gầy gầy gầy gầy gầy gầy ra ra đi ra ra ra chị ra đây mình nên bỏ ý định chơi sờ cơ các bạn ơi tù quá chơi tù quá rồi trường thế nào rồi định chơi cái kiểu gì định chơi kiểu gì định chơi kiểu gì <laughs> đùa ra đây chị chơi long tộc cùng em nè đùa tí làm gì canh nhở gì đâu ai làm gì đâu chả ai làm gì hết trơn á đùa tí thế mà em là em chỉ đùa thôi đấy nhá nãy giờ là em báo chị là em đùa thôi à vậy dạ hả nhá ok ra làm lại nè mọi người rồi, thế thế để, để bây giờ chị đùa với em này é <laughs> được nha được nha kỹ năng người chơi hay kỹ năng kỹ năng kỹ năng mùi ơi Đúng. ơi mùi ở lại đấy đấy đấy ơi ghê ghê ghê quá à ghê quá ghê quá gì mà chặn luôn tường má. à! à cái này Gây đi Quá cái gì vậy trời What the hell Vãi cái gầy đèn Biết tại sao không Vừa thay đạn đúng không Mình có cái tật là hay thay đạn phái thật <laughs> Bệnh chung thôi bạn ơi Mình cũng thế Mà cái cây này nó gài đạn lâu Mà nó lâu em, em có thấy chị thay đạn không ngày ngày giờ, mấy hôm trước thề luôn á chị là cũng à không bây giờ vẫn thế à nhưng mà chẳng qua vừa rồi chị bắn ba phát liền em chết rồi nhưng mà chị bắn một phát là chị cũng có thói quen thay đạn rồi ờ đúng rồi mình mình không biết là các bạn nào có thói quen như mình hay không nhưng mà mình bắn một tí là mình đã thay đạn rồi ghê à ghê à múa ghê quá nha quá đỉnh luôn chị ơi Quá là đỉnh luôn Quá đỉnh luôn À cái gì vậy Dương đâu Ủa Ủa Ủa Em bị dương đúng Trời phải rồi chị thấy rồi chị vừa thấy em rút súng lục ra đúng không vừa rút lục ra đúng không em em cử động mạnh quá vậy thôi cử động mạnh quá cái uh, con chuột nó văng qua màn hình bên kia luôn vậy là sao lấy là em cử động chuột mạnh quá cái nó văng chuột qua kia luôn nó qua nó nó nó bị quăng con chuột qua màn hình bên kia vậy không Trời má nó ngầu. Ok tiếp nè. Cưng ơi, bây giờ là năm ờ, năm ờ, năm hai rồi á, mục mục tiêu là sáu á. Ôi chết rồi anh em ơi, chết Chết rồi. Chết rồi mình ờ, đã, mình đã lỡ chia tay người ta à, mình đã lỡ bắn thương người ta mất rồi người người đồng ý ngay khi em cất lời vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi ấy một phát rồi đấy một phát một phát một phát ở đâu ý là một phát mở đầu của chiến hiểu không Chị làm cái gì đấy? Chị làm cái gì vậy? Ủa chị tưởng em chạy bên kia Chị làm cái gì vậy chị ca Camuai? <laughs> không, chị tưởng em chạy bên kia Mấy bạn có thấy hành động bá vừa làm không mọi người? <laughs> ok lại nhá lại nhá coi coi em gỡ này lại chị... thôi nãy là nãy là trêu thôi chứ còn đoán thật làm sao mà cưng bằng chị được à, ừ ok gỡ nha mọi người giờ gỡ nha gỡ gỡ gỡ ok vô chị có biết không cho mùi thật ra là em cố tình để cho chị năm mạng đó thấy không đấy anh vậy hả đúng rồi ôi thế lúc nãy ai bảo cái gì mà lỡ lỡ là bấm kẹt nút ta ai bảo cái gì kẹt nút thiệt, à? chưa được quên quên quên mua tình... cao rồi chết chưa rồi thôi thôi thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, gì vậy ủa ca bui làm cái gì vậy ca bui ờ, không phải quên mua bông kem với lại lấy bị kẹt nút mà Kẹt nút à Kẹt nút tơ chứ không phải bánh kem đâu lại kẹt nút à Kẹt nút đó Lại cái băng kẹt à? nút à <laughs> ừ, đâu có đâu kỳ quá ok nãy giờ chúng ta đã rất là siêng năng không sử dụng kỹ năng như vật rồi các bạn ơi chỉ còn hai giây nữa Nãy giờ Kyron ờ, mà sử dụng kỹ năng mà có skin thì làm sao mà Kamui bắn được đúng không? Đúng, chính xác Em nãy giờ em nhử gì thôi À dạ hả? Cho chị 5 mạng để tạo niềm tin cho chị, chị hiểu không? Sau đó là bắt đầu em sẽ, okay, Em sẽ hành hạ chị Còn thằng đâu rồi? Headshot Cái gì? <laughs> Cái gì? các bạn thấy không xử lý nhanh gọn lẹ từ từ từ từ, làm nào để win cho này ta mình sẽ bắn pha mát pha mát pha mát pha mát pha mát là auto win pha <laughs> mát nha pha mát là thích nha pha mát là auto win bạn hiểu không à, hình như cái map này là map hồi nãy mà ơ à. đúng rồi cơ hội để cam làm lại đó chết chà dán căng thẳng nha mọi người giấy này căng quá Mày đâu Bà đâu Em ở đây Thấy rồi nha, thấy rồi nha chỉ thấy rồi, Đúng chị không? làm gì được em Chị thấy là chị thấy thế nào Rồi cưng sao, rồi cưng sao, rồi cưng sao Em có bông keo mà chị Sợ thế Thôi thôi thôi lên đây không thích bắn súng là gì nhau là à, à... Giờ em cũng không à. thích lên đấy chỉ làm được gì em Cưng thích làm gì nào à... Bây giờ người thì không Hắn thích lên, Người thì không thích xuống Thế là chúng ta giờ cưng sao giờ cưng sao Hộp quá, hồi hộp các bạn ơi, từ từ thôi, gai cấn các bạn ơi Từ rồi, từ từ, chậm chậm thôi, giáp chậm thôi chết rồi bo vô mấy má ơi đằng nào thì bo cũng vào đằng nào cưng phải lên đây thôi cưng à chị nói đúng rồi chị làm cái gì thế Ủa sao lên, lên lúc nào vậy tưởng vẫn ở dưới mà chị làm cái gì vậy trời ơi game Yeah mọi người game dễ Trời ơi Lần đầu tiên thắng Trời ơi Trong chai đầu của mình lần đầu tiên có chữ solo thắng á mọi người Vậy hả Ừ thiệt mà Con gà Ừ Ok và cảm ơn mọi người đã xem video này Và nếu mà bạn yêu thích thử thách này của mình á, Thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và một nút subscribe Và các bạn đừng quên ủng hộ cho cả Hero Team cũng như là quân đoàn HR nha Còn bây giờ thì xin chào Và hẹn các bạn trong video tiếp theo Goodbye Bye